Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải em ơi Duy Khải chúc anh em xem video vui vẻ em ơi Ở đêm này thì Khải sẽ soi đồ cao thủ uh, Tống Kim ngày hôm nay Hôm nay Khải top 1 và Khải muốn soi đồ cao thủ hôm nay đó là Logan K3 Một trong những anh cũng có khá là nhiều top trong trận Tống Kim Và hôm nay anh ta được ờ, top 2 Khải soi đồ cho anh em xem nha Đây à, Đầu tiên thì uh, những cái tên này anh em cũng biết rồi Ảc này là cái băng bóng anh em Hiện tại đang sở hữu mình một cây uh, áo tím số dòng hay là gì đây anh em cùng xem đây Ok áo tím 5 dòng áo tím 5 dòng mắt ộp ừ, quá đẹp luôn em ơi và một cái đôi giày thủy mắt ộp luôn 40 25 và 40 nói chung là hai màu hai món mắt độ món mắt độ và một cái bỏng đang sử dụng một cái bỏng tóc 30 tóc 30 29 và 86% Hiện tại cái bóng này thì cũng dạng nôm 1 server rồi anh em Dòng 1 anh em so với dòng 1 thì nó là dạng nôm 1 rồi anh em à Với đồ xanh thì nó là nôm 1 này Hiện tại vũ khí đồ tím thì chưa có nhiều anh em Chưa có luôn nha anh em 5 <clears throat> dòng 30 29 86 Trời ơi cái bóng này thì theo Khải biết là cái bóng này anh mua 11 à, hay là 10 triệu anh em Tầm 11 đến 12 triệu anh em Cái bóng này anh mua từ 10 đến 12 triệu anh em Nhưng mà Khải không rõ là bao nhiêu Nhưng mà Khải nghĩ là trên 10 triệu là Khải chắc cái bóng này nha anh em Đây Tiếp tục gia chiên à, Gia chiên khẳng bằng 25 Dòng đọc 40 cái nón ờ, kháng độc sinh lực lực cao sinh lực cao à, bao tay kháng lôi đại lưng làm chậm 40 nhận chón kháng hỏa 20 nhận cho chậm 40 và sinh lực nội lực kháng lôi 28 ờ, nói chung là set đồ này cũng khá là pin anh em pin nhất nó là cây vũ khí rồi nè và đang sử mình con bông tiêu Nô một server đầu tiên đó là con bông tiêu công thành chiến nha mọi người đó, Ngày hôm nay Khải soi đồ anh em này Anh này có con bông tiêu đầu tiên server anh em à Con tông tiêu này con tiêu vừa rồi công thành chiến vừa rồi Giống như con Khải phi dân là Khải có một con duy nhất Và kèm theo cái thành lâm An là con thứ hai nha anh em Rồi Con này như Khải biết thì ảnh đấu giá là hơn 15 triệu ừ, đấu giá trong bang là hơn 15 triệu nha em Hôm nay thì anh đánh được 250 à, mạng 19 nửa giờ và chết 39 à, lần Và liên chạm 20 thì tính ra cái này quá chất anh mày với cái bàn uh, top 17 top 17 thì tầm cấp 107 giống khải thôi tầm 107 và sở hữu một cây nô một cây bóng nô một trên giá trên trị giá hơn 10 triệu bóng xanh nếu mà anh em ờ, nhiều anh em thắc mắc tại sao bóng xanh với bóng tím à, giờ thì ra đồ tím rồi thì bóng xanh nó mất giá trị không mất giá trị đâu em cái giá trị của đồ xanh đó là nó có thể hoán binh từ vũ khí này sang vũ khí khác thì anh em chơi phá nào anh em thợ hoán gì vũ khí đó anh em chơi còn mà anh em chơi bóng tím á thì anh em quyết định anh em đã chơi bồng tím thì suốt, suốt đời anh em suốt đời anh em chỉ có thể chơi cái ba hoặc là anh em bán cây vũ khí bồng tím đi anh em mua cây vũ khí tím khác anh em về chơi chứ không được hỏng binh anh em đó nó khác là chỗ đó anh em nên là đồ xanh nó vẫn giá trị như cũ anh em vẫn giá trị như cũ như em và con bông tiêu bông tiêu thì hơn 15 triệu nữa thì cái bông tiêu với cái bỏng này đã hơn 25 triệu nữa nè và cái áo này với đai lưng à, với giày này thì hơn khoảng một triệu nữa hơn một triệu hơn nữa thì nói chung là set đồ này hơn uh, gần 30 triệu nè nói chung là gần 30 triệu nhìn ha mới cái mấy món đẹp này thôi em đã gần 30 triệu rồi đó đây này rồi này này quá đẹp em cái bàn này ơi hiện tại thì đạt móc cho mình uh, ờ, 80 chậm 80 chậm từ đây lưng và nhẫn và chón thì được cho mình ờ, uh, 60 từ nhẫn và đôi dây và kháng lôi thì được hai món mắt pin cũng khá là ok rồi tầm này thì uh, phôi tím cũng chưa nhiều nên ảnh chưa ép thôi đây anh em xem video này đừng quên đỡ lại cho cao thủ lên uh, ờ, gan cái bang một like chia sẻ cũng như video khả một like chia sẻ chơi nha em ơi và anh em thích soi cầu thủ nào cứ comment bên dưới sơ mô trận thông kim khởi gặp khải sẽ soi tiếp tục cho anh em xem nhé ok cảm ơn em rất nhiều